bạn đến quê vui có những hàng dừa sắc khác Không cần bàn cãi mọi người nơi đây tấm lòng thật thà hướng đào dạng Hãy thử một lần đến giới quê tôi các bạn sẽ không thể hối hận Thử những món ngon quê hương đồng nội mà khi nhắc đến không phân vân Tới chuyện rồi chắc ai cũng đã thử Một lần được nếm qua đặc sản bên tre quanh chân tóc một mỗi khi ai ăn cũng biết Dạo quanh một vòng để bạn có thể nắm được phong cảnh ở nơi đây Không biết có dừa mà còn tất cả các loại ăn quả nơi này Chúng ta ăn cũng có xài mọi thứ sai quả được xung xê góp phần làm đẹp cơ tình bến tre mà khi nhắc đến không muốn về xin hãy một lần bước đến nơi đây để cảm nhận được tình hữu nghị không có vật chất chỉ có tấm lòng tiếp đại những vị khách yêu quý khu du lịch bắt đầu từ đó phát triển mạnh mẽ từ đây du lịch lên luôn là điều vinh hiển cho những phát triển của sau này bến tre bây giờ đã khác sự đổi khác đi rất nhiều cuộc sống thay đổi quê hương thay đổi chỉ có lòng người quốc đổi thôi xin hãy một lần đến với quê tôi để nghe ca tây nam gọi biến tự bốn ngôn của đất miền tây ngồi lắng lại nghe câu giọng cậu đồng ca thầy tử có thể là nó bật nhất của các tỉnh miền tây trong đó không riêng có tỉnh bến tre là tỉnh mây nhất để lộ này xin hãy một lần đến với quê tôi để nghe dân ca tây nam bộ biến thử bốn môn của đất miền tây rồi lắng lặng nghe câu giọng cậu đồng ca thầy tử có thể là nổi bật nhất của các tỉnh miền tây trong đó không riêng có tỉnh bến tre là tỉnh mê nhất thể loại sống là Khánh Thành Tân là một xã nhỏ của Bến Tre Đường về nhà tôi ở sâu trong hẻm có rất là nhiều vấn nạn cạn Người dân quê tôi sinh sống bằng nghề Làm lúa đã quanh năm Tôi đời chung rộ là nghề cơ cực sáng đứng rồi biết về tối nào Nhưng đó có là gì đâu Đó là bản tính của nhau rồi Ngày nào mà tay không được chạm đất lại trong lòng cảm thấy mệt mỏi Nó là nghề từ trước tới giờ đã được ông cha ta tiếp nói Lúa là vật phẩm không còn là bạn mà là chi kỷ của nhau rồi tự đàn chắc ai cũng biết câu chuyện hai lúa từ Tây Du Là một câu chuyện mang tính miền Tây kể về người dân quê thật thụ Thật thà chân xoay quanh năm sớm tối chỉ biết làm bạn với quần nước Những lúc thấy quần làm cho một lúc đến lúc cảm thấy bắt thấy được Rồi lại qua ngày bắt đầu công việc đồng nén của mình như thế thôi Vẫn ca vẫn hát không lo buồn rầu những chuyện buồn đau cũng tránh khỏi Đó là thần tiên và dân đồng quê hay dí gọi người dân miền tây cùng về sung hơn khi nhậu thì chẳng phải tiền mò. xin hãy một lần đến giới quê tôi để nghe dân ca tiếng nam bộ tiếng thử món ngon của đất miền tây ngồi lắng lặng nghe tôi nhậu gọi đồng ca tài tử có thể là nổi bật nhất của các tỉnh miền tây trong đó không kiên có tỉnh bến tre là tỉnh mê nhất thể lộ này xin hãy một lần đến giới quê tôi để nghe dân ca tiếng nam bộ tiếng thử món ngon của đất miền tây ngồi lắng lặng nghe tôi giọng gọi đồng ca tài tử có thể là tỉnh miền Tây, trong đó không riêng có tỉnh Bến Tre là tỉnh mê nhất của đậu